Rồi, hello anh em Hôm nay uh, tiếp tục bên uh, về bầu cua không tan năm 2021 này thì bên cơ sở là Bắc Tài Đó, ờ, sẽ làm tiếp tục cái cái video bầu cua không tan anh em nhé Đó, thì các anh em xem video hãy nhớ xem hết cái video để mình uh, tư vấn đồ cho anh em có thể dễ chơi năm 2021 này anh em nhé Đó, thì cách chơi bầu cua khi anh em đi vào sòng sớ của người ta ha đồ đạc các anh em không lòng vào được ha đó hộp hay là nắp thùng của người ta thì làm sao các anh em có thể chơi à, hoàn toàn chiến thắng mà không để lại sự tan tích không để lại người ta nghi ngờ anh em nhé hôm nay thì sẽ có một cái sản phẩm ha đó là cái này là cảm ứng đánh bầu cua không tan anh em nhé đó miếng cảm ứng đánh bầu cua không tan hoặc là miếng chạm hộp bầu cua không tan ở đây trên tay của mình là ba miếng chạm một bầu cua này nên là ừ, nó cực kỳ là nhỏ anh em không nếu sát ra em xem cực kỳ là nhỏ đó thì ba miếng này thì mình sẽ lấy mình làm cái video này cho anh em để anh em biết được cái bầu cua không tan là như thế nào đó thì bây giờ hột là hột sang chính anh em nhá bất kể hột chợ ha hột sang chính đó, bất hột chợ không chợ mình chợ hay là không bất kể cái gì chơi làm sao cho nó hiệu quả đúng không ừ. ba hộp này thì mình sẽ lấy từng miếng một mình chạm vào ha bây giờ bất kể cái mặt nào các anh em ví dụ trong sòng của người ta các anh em chạm một hộp thôi không được ha đó, thì tỷ lệ các anh em đánh thì nó, nó hơi chậm một tí tại vì khi hai hộp này nó lên đó thì các anh em vẫn không thể biết được thì anh em coi chạm một hộp thôi anh em nhé còn em nếu mà em chạm được ba hộp á thì anh em chơi có thể nhanh hơn đó, hiệu quả có thể là chiến thắng nó, nó, nó, nó nhanh hơn anh em em không anh em chơi chạm một hộp á thì anh em chỉ dìu dắt thôi, đó và ăn ăn từ từ đấy thì bây giờ mình sẽ chạm ba hộp này anh em nha đó, mình sẽ lấy cái chạm này mình lấy cũng chăm thử qua hộp luôn anh em ha. hộp không tan không gì hết anh em đó lấy có tan là hết liền đó. tại vì hộp chợ mà lấy ra mình sang chính cho anh em tí nữa mình chạm xong mình sẽ cho anh em biết được dụng cụ để chơi ha để nó chơi không được có hết đây nha đó rồi sẽ dẹp chạm này qua đây mình sẽ lấy cái miếng chạm này anh em nha đó mình để lên đầu tay trước đi anh em ha mình để lên đầu tay này ha đó một miếng này đó mình sẽ các anh em cầm hộp lên ha nhắm ngay chỗ màu đen con cua này ha đó nhắm ngay màu đen con cua anh em chặn vào để nhảy cho mình đó vậy thôi một hộp đúng không nếu như sòng anh em chơi thì chặn một hộp thôi còn ở đây mình sẽ chặn cho anh em bao hộp nha, đó. anh em chạm là nó có cây anh em nhé còn bây giờ là mình à, mình chỉ để vậy thôi này ha anh em thấy không đó tiếp tục mình chạm tiếp con cua nữa nè ha các em cầm lên chạm vào để ngay mặt cua này ha mình chạm nhẹ tại vì mình làm chậm thôi anh em nhé đó mình lắc nhẹ các anh xuống cái này tiếp tục xong anh em chơi anh em chặn một cái thôi còn đây là mình làm clip thì mình chặn luôn ba hộp ha đó mình chặn luôn ba hộp mình đánh cho anh em uy tín hơn đó mình sẽ bóc hộp này lên đó các anh em để đầu cua này ha đó chặn nhẹ dụ xuống là xong đó thì các anh em nhìn thấy không mình để ba mặt cua lên anh em không thấy tan tích được mặt cua đâu tại vì màu thì mình sẽ làm màu xanh màu đen màu vàng màu đỏ bất kể màu gì mình làm cũng được ha đó toàn cua à, à, rồi cách chơi cái bầu cua không tan này thứ nhất các anh em chơi gọi máy rời chơi máy s 304 kẹp hoặc quét ngang vẫn được thứ hai là anh em chơi cái nón ha đó anh em thấy không những cái nón này bất kể cái nón nào cũng được mình sẽ làm cho anh em đó, đội đầu máy quét qua cái miếng chặn đó đó và cái em sẽ kèm theo cho mình một cái rung nhét túi còn nếu như không chơi được cái này nữa là các anh em chơi cái điện thoại ha đó, cái điện thoại mình sẽ đưa cho anh em xem cái điện thoại ha đây điện thoại mình mới vừa làm xong cái điện thoại này nó sẽ quét ngang các anh em cầm quét ngang qua ha đó, bất kể cái loại điện thoại điện thoại nokia này cũng có mà điện thoại này cũng có đó chỉ cần quét ngang qua là cua lên là các anh em biết còn nếu không có cua là các anh em biết liền ha bây giờ mình sẽ chơi cái điện thoại này cho anh em cho nó nhanh và gọn cái thoại này em kem còng tay thôi nha chỉ cần người ta lắc cái gì không biết hay là mình chỉ cần mình học mình đưa ngang qua hay là mình bắt được ha đấy giờ mình lắc cây đầu tiên ừ. bây giờ mình cầm máy lên ha đó mình đưa qua ở trong cái điện thoại này nó rung anh em nha rung cực kỳ là nhẹ chỉ cầm tay biết thôi chứ để xuống không biết được nha thì cái này có con cua máy nó báo cho mình trong này mình khẳng định con em là có con cua trong này đó thì mình quýnh nhẹ nhẹ ha hoặc cái đầu tiên mình quýnh cái gì đó mình quýnh uh, ít thôi ha hai con cua một cá đúng không anh em cứ có cua lên nó sẽ rung còn tất cả các mặt nó sẽ không rung anh em nha đó hai con cua một cá này ha đó máy cầm tay nó rung này đó giờ mình lắc này mình để cái máy xuống mình lắc nha rồi mình sẽ cầm máy lên mình quét nó trong vòng mà ờ, chưa tới hai giây anh em nhé đó như mình đưa qua nè anh em ha mình đưa tay qua trong tay mình cảm nhận là không có cua đó, như cái dáng này không có cua ha, à, anh em nhé thì kênh này cũng nhẹ nhẹ cho mình thôi dở nè đó, đúng anh em tôm gà bầu đúng không đó là không có cua tiếp này mình làm thêm hai ba cây nữa thôi anh em nhé rồi mình để máy quét xuống rồi mình cầm điện thoại lên đó, trong vòng mà hai hoặc ba giây anh em nhé đó, rồi cái này cũng không có cua đó, không có cua thì anh em quýnh cho mình cá gà bầu hoặc là tôm nai đó, cá gà bầu tôm nai đó, hai gà một tôm đó, tôm này, lắc này rồi cầm điện thoại lên em nhé đó, rồi mình cầm cái điện thoại lên mình đưa qua đưa lại nói chung là không có cua rồi mình đưa nhanh này nói chung là cực kỳ bắt nhanh em nhé đó nhưng mà mình test lại coi thử nó kỹ không nha đó như cái này không có cua đó hai cá một tôm đúng không anh em đó thì mình chỉ test sơ qua những sản phẩm bầu cua không tan năm 2021 này thì cái miếng chạm này nếu như anh em không chơi nữa người ta bất phục á thì các anh em lấy miếng chạm về ha vẫn có thể chơi được còn bây giờ thì mình chơi biệt mà mình bỏ cũng được anh em nhé không quan trọng đấy thì mình những cái video sau các anh em thắc mắc thì cứ liên hệ của mình qua số điện thoại 0786 01 1234 nhé à, 0981 521 779 0966 521 779 nhé sẽ gặp trực tiếp mình nhé đó. còn đồng thời các anh em nào mà chơi có tan thì chơi những sản phẩm chip ha chip bên mình là báo xa luôn anh em nhé báo xa quấn qua thông nhôm đó thì ngoài cái này ra còn những cái hộp bầu cua nghe bầu cua 73 đó bầu cua tỷ lệ 7 ăn 3 đó anh em nhé. đó và bầu cua đấu trường vân vân đấy thì chúc anh em năm 2021 này thành công chào anh em nhé